Ồ, xin chào mấy ông. Ờm, như mấy ông đã biết đấy, thì ờm, bây giờ tôi sẽ chuyển sang một kênh mới. Kênh mới sẽ chuyên đăng về các video bỏ GB của tôi. Còn các video spoil thì ờ, tôi sẽ đăng trên ờ, hai kênh. Một là kênh chính kênh chính lúc cũ của tôi trước khi chúng ta tạm biệt nhau trên kênh này thì um, tôi chỉ muốn nói rằng là cuối cùng chúng ta cũng đã được 90 sub rồi video này thì đăng lên để thông báo cho mọi người thôi yeah. bye